mời bạn trai giới thiệu về mình À, à, em xin chào anh uh, ờ, Kiền Linh chào em. và chào chị Hồng Vân, chào, chào uh, bạn uh, bên kia và chào tất cả các khán giả đang có mặt ở trường quay. À, em tên là Nguyễn Thanh Đạt, em đến từ Thanh Hóa và năm nay em 33 tuổi. Hiện em đang làm uh, quản lý uh, cho một nhà hàng ở Đồng Nai. Còn em? chào dạ, em xin chào uh, chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia. Bây giờ em sẽ hát một bài đúng không ạ? em dạ. giới thiệu về mình trước đi em dạ, em gì? hát cái bài để bạn đi đoán tên xem em là tên à, là gì à rồi rồi rồi rồi dạ. rồi rồi em hát đi có con chim bánh khuyên nhỏ nó trông thật ngoan ngoãn đó gọi dạ bảo vâng lấy phép ngoan nhất nhà bạn có đoán được uh, em tên là gì không ạ à bạn tên là khuyên đúng không ạ dạ đúng rồi ạ dạ, em xin tự giới thiệu em tên là bùi thị khuyên ạ em sinh năm 1989 hiện em là giáo viên ạ à em là giáo viên tiểu học hay mầm non dạ em dạy đại học ạ em dạy đại học luôn hả dạ, dạ. rồi em cứ làm chị bất ngờ từ cái này đến cái khác vậy đại học làm môn gì dạ em dạy toán cao cấp chết rồi rồi dạ. chết, chết rồi, rồi kìa em nói về ưu khuyết điểm của em đi chị thấy em rất là dí dỏm đó dạ ưu điểm của em thì uh, tính hiền ạ chưa bây giờ nóng giận hay là giận ai đấy ạ anh hiền là em thích này rồi còn điểm yếu của em thì em dễ xúc động có cái tật xấu nào không tật xấu chắc em uh, hơi nề nề một tí rồi còn bạn nam bên kia điểm mạnh của em là em ờ, rất là thích chơi thể thao và rất là thích về bên ờ, mỹ thuật bên hội họa ừ. hôm nay em có ờ, vẽ một bức tranh để tặng bạn gái bên kia tặng bạn gái đúng không rồi chúc anh à, sẽ em tặng em chúc anh anh, mở coi giống dạ. bên bạn gái không ha dạ vâng. điểm yếu của em thì em rất là mềm lòng à, bạn gái bên kia cho dạ. tôi biết đường tình duyên thế nào đi dạ em có trải qua hai mối tình ạ Mối tình thứ hai chia tay được một năm rồi ạ. Mối tình thứ hai dạ. kéo dài bao lâu? Dạ trong vòng 6 ờ, tháng ạ. Ừ, nguyên nhân chia tay là gì? Ờ, dạ cũng chắc cũng một phần là do em ấy ạ. Dạ do không có kinh nghiệm trong yêu đương nên thành ra là <laughs> nếu khi mà dạ. hai người có mâu thuẫn thì em không có biết xử lý cho khéo ấy ạ đàn trai dạ. em hãy cho biết uh, một chút đường tình duyên của em cho đàn gái nghe đi em thì uh, có ba mối tình ừ ba mối tình chia tay được gần 4 năm rồi gần 4 năm rồi ờ, ba ờ, mối tình đấy thì cũng đều là em gặp phải những cái, các à, bạn gái đấy thì hung dữ quá hung dữ hả? Ờ, hung dữ quá thì cái, cái, cái lúc mà em không không không thể chịu đựng được nữa thì uh, ừ. em hung dữ hung, hung dữ, dữ mà làm gì dữ nhất đâu, ông nhớ không cô ấy bảo là cô thích ăn à, cô thích ăn thịt nướng ừ. thì em ở ờ, nhà em cũng loay hoay mình muốn mình đi chợ về nhà lúi húi một mình làm rồi nướng nướng lâu Ê, lúc nướng xong cái là bị ăn một trận chửi te tua anh làm cái gì mà lâu rồi anh để tôi chờ ờ, này nọ đấy à. thì em cảm thấy rất là buồn đấy cực kỳ buồn bố chú ấy mà phải chửi mình ha dạ, dạ. rồi như thế là hiểu buồn. rồi nói chung là còn... không thích gặp dạ. một gái hung dữ ha còn cái... bây giờ đến qua bên đàn gái thôi chào dạ, anh gái dạ chào em. em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào cao hơn em một chút xíu ạ cao một chút xíu em cao dạ. mét mấy dạ em cao mét sáu hai sáu hai em mét ờ. mấy dạ em cao hơn mét sáu bảy rồi ngon cao chút xíu rồi cao dạ. khúc luôn dạ người mập mập chút xíu ạ dạ em thân hình cân đối cân không, đối dạ. cái chỗ nào uh, à, à, thừa thì thừa chỗ nào thiếu thì thiếu khi mà nhìn đàn ông mà mập mập chút xíu em cảm giác được che chở được còn nếu mà gầy quá em cảm giác như kiểu là gió thổi bay mất Ôi, em ơi em ơi ờ, gầy là thầy tất cả em yên tâm đi gầy nhưng mà bờ ai người ta vững chắc lắm đôi khi gầy mà che chở đôi, khi bự quá che không nổi ừ, đôi, đôi khi bự quá không chạy được đâu em ạ à, nếu mà khi anh gặp chuyện gì anh không vừa ý anh có hay nói nhiều không ấy? à, anh ờ, thường thường là anh ít nói cho nên là anh lên đây anh cũng gặp là một à, một người là cũng à, nói đi để cho anh tiếp theo cái đà đấy anh nói chứ anh cũng ít nói lắm em ạ trời đó là ít nói đó hả em, ừ, em nói, nói, ít nói nói hơi dài chút thôi ờ, ờ không, coi như lên. là nói một <laughs> chuyện chị, mà anh phân chị... trần á tám <laughs> chuyện đó vâng. dạ. chị hồng vân ơi nhưng mà lên đây em phải cố gắng cố gắng nói đúng không vâng biết sao không lúc mà nói chuyện mà chưa thấy em á làm chị hình dung tới cái nhân vật của chị trong cái vở diễn mà chị có dựng là ảnh tên là anh tư phân trần ảnh phải phân trần xong xuôi hết mọi chuyện ảnh mới vô cái công việc chính của ảnh dạ. làm như ảnh ngại mất lòng á dạ đúng không... rồi chính xác em à, không muốn to tiếng à, em à, muốn mọi chuyện đi đến một cái nó nhỏ nhẹ nhất đó cho nên là dạ. anh phân trần tất cả mọi chuyện mà anh dạ. chuẩn bị làm <laughs> em ơi ra ví dụ gia đình à, bên à, bên bên nhà em thì bố mẹ em có khó tính không tại vì là anh gặp mà ba mối tình trước bố mẹ khó tính khó quá trời à. ơi là dạ, khó tính xui quá gặp ba người yêu hung dữ mà ba gia đình khó tính nữa khó tính bước đến nhà em bóng xế tà đứng chờ 5 phút bố em ra lơ thơ phía trước vài con chó lác đác đằng sau chổi lông gà <laughs> em hãi lắm hả em hãi em hãi để coi là em bố, bố mẹ bố mẹ em ờ, nói chung là bố em là kiểu như kiểu là ăn cơm nhà vác tù vào hàng tổng ạ cái mẫu dạ. bạn gái của em rất là đơn giản thôi chỉ cần ờ, khuôn mặt uh, ưa nhìn ừ. em thích phụ nữ có một vòng ba không cần eo với cái này thích vòng ba em tự nhận xét về vòng ba Tại... của mình <laughs> Dạ cái này để tí nữa sau chương trình cho bạn nhận xét ạ <laughs> Còn 393 Còn 1 3 Còn 23 Còn 393 Thành hình uh, hình à, tam giác kim tự tháp Tại vì uh, con gái mà còn ba uh, nó <laughs> không có thì nó nhìn nó rất là buồn cười Đâu đâu có gì đâu buồn <laughs> cười Thì nó chán đâu, Gì đâu chán em Quan trọng là mình yêu thương nhau thôi mình chăm sóc yêu thương nhau chứ đâu phải vòng ba nó ấy đâu không anh ơi yêu thương thì cũng, nó cũng phải có một tí cảm giác cảm xúc không có không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ là không nhìn được thôi xấu thì mình xấu vừa thôi Chứ phụ nữ mà xấu quá thì em nói thật với anh là nếu như mà hai nhà mà ép hay bố mẹ muốn ép mà lấy theo á là hỏng cả một đời con cháu luôn nên là <laughs> không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp thôi người ta vẫn làm đẹp được bây giờ dạ. cỡ nào cũng làm đẹp được không có phụ nữ xấu nha <laughs> để coi em gì coi coi rồi vẽ coi cái mẫu ờ. Tôi coi trước đi Ông ích kỷ quá à. Ông coi. coi là ông phải mở một lượt cho tôi với ông coi Coi vòng ba gì vẽ ở đây không cái đã Trời vẽ Đây Coi coi Đẹp Đấy, đây là đẹp rồi đó Tôi coi coi nè Mà Coi coi giống bên coi kia trước. Em thấy có giống em không? Dạ không Mà em xong thấy cô vẽ phòng bà không làm sao cái này là vẽ chân dung đây thôi là vẽ chân dung của hoa hậu ngọc hân có cái nét của hoa hậu ngọc hân này mọi người công nhận không đây nè ý là em muốn người yêu của em như hoa hậu ngọc hân đúng không chỉ cần à, khuôn mặt nó phúc hậu như vậy thôi chứ còn không cần đẹp bây giờ em mâu thuẫn này em nói cần vòng ba giờ dạ, giờ là gương mặt khuôn mặt khuôn ví dụ bây giờ nè gương mặt xấu quắc luôn cái gì cũng xấu hết trơn á chỉ có vòng ba đẹp thôi em ưng không dạ, là <laughs> cái phải xem xét xem tính tình như nào vậy em ưng cái gương mặt cái tâm hồn hay là vòng ba nếu mà có vòng 3 thì tốt mà không thì tâm hồn thì tốt nhất ạ. Tâm hồn quan trọng còn dạ. cái dòng đâu ăn thua đâu. Dòng dòng thì không có quan trọng. Ha? Dòng 3. <laughs> Sao bữa Linh nói Linh thích vòng 1. <laughs> Bây giờ à, mình hỏi ý kiến người thân đi coi à, hai bạn này có hợp với nhau không nha. Dạ, con xin chào à, chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân. Con tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai, là em họ của chị Khuyên em thấy à, anh với lại chị là cùng quê ngoài Bắc đó. À. Em nghĩ là à. cái cách sống nó cũng sẽ dễ hàng dàng hơn. Bên bố mẹ chị khuyên á là nhà bác đó rất là dễ. Em nghĩ là không có cấm cản gì đâu. Nếu mà thấy hợp nhau thì nên tìm hiểu kỹ rồi để đến một cái tương lai tốt đẹp hơn ạ. À. Ừ. Rồi, cảm ơn. Dạ con xin hết. Em trai đi với ai Đạt? À, à em à, đi với em họ của em. À. Em xin chào anh chị ạ. Dạ, em là Phạm Văn Tuấn, là em trai của anh Đạt ạ. Em nhìn thấy ờ, chị bên này thì làm giáo viên thì anh của em nó rất ít nói. Đó, anh chỉ làm thôi thì có nghĩa chị làm diễn viên thì sẽ về nói chuyện với anh, anh em sẽ tốt lên. Đó, nhưng mà làm lại lại làm rất là gọn gàng. Thì em nghĩ rằng à, anh chị nên à, trao cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau. Em chỉ mong được như vậy thôi. Thôi mở rào đi cho hai người gặp mặt đi rồi ừ. À, cùng rồi trò chuyện hiểu nhau hơn ha. Yeah. Dạ. Dạ. đầu đi Đạt Chào em Dạ chào anh Hôm nay em, có món quà tặng anh đó là sách Với lại em có làm một món cơm để tặng anh ừ, Cảm ơn em nhiều nhé Dạ để cảm ơn anh ờ, tặng em Rồi chúng ta trò chuyện với nhau đi, cảm nhận về nhau đi bây giờ em nhìn thấy anh thì em thấy anh như thế nào? Nó cũng hơi lệch pha chút xíu <laughs> Tại vì lúc vừa nãy nghe anh nói thì em nghĩ anh trẻ Tại vì trẻ thì sẽ nói chuyện nó sẽ uh, hài hước còn khi gặp anh như này thì em thấy anh hơi ờ, già chững chạc à chững chạc à đó là cái tính của anh cái con người của anh nó vui như thế Nếu bắt đầu nhìn em thì uh, anh thấy uh, nhìn em rất là dễ thương không biết thương có dễ không em em uh, muốn một người uh, bạn đời của em sau này nó sẽ như thế nào thì em có làm một cái bài thơ thì đó chính là mong muốn của em em chơi vơi giữa dòng đời xuôi ngược đi tìm anh một nửa của riêng mình anh là ai giữa dòng đời tấp lập để em đi tìm mấy chục năm qua em chẳng cần anh phải đi bôn ba kiếm nhiều tiền mua này và mua nọ em cũng chẳng cần gia đình anh giàu có tiền của ba mẹ có để được đâu em cũng chẳng cần anh học rộng sâu bạc hết cả đầu nhìn như ông trẻ em cũng chẳng cần anh đẹp quá đâu bởi vì em cũng chẳng là hoa hậu Em chỉ cần anh là người cha tốt, biết yêu thương chăm sóc những đứa con và em cũng cần anh là người chồng vui vẻ, luôn mang tiếng cười cho mẹ con em dạ, dạ. thì dạ. à, chị yên tâm dạ. anh à, không hứa cho em sang giàu nhưng anh sẽ hứa yêu em dài lâu à, anh cũng tặng em lại một câu thơ đó là cái này là nguyện vọng của anh đối với đúng một người con gái ừ, rượu giết ta ta say ta lại tỉnh tình giết ta ta chết mãi ngàn năm một con tim không bao giờ hai chữ một con người không ấp ủ hai tim nếu bây giờ à, hai người à, hẹn hò với nhau mình sẽ hẹn hò thế nào <laughs> một tháng thì anh cũng ờ, sẽ cố gắng sắp xếp hai lần thôi. Dạ. Em thì công việc của em ở Sài Gòn rồi nên thành ra là ờ, em chắc chắn là ở Sài Gòn rồi. Thì anh có <laughs> theo em ở Sài Gòn được hay không? Ừ, anh cũng ờ, nói chung là ờ, công việc của anh chủ động được mà Dạ. công việc của anh là lưu động được anh Dạ. ờ, có em làm ở đâu thì anh cũng thể làm ở đấy được Bây giờ em đứng lên đi, em đứng lên. Rồi. Em đứng lên luôn đi. Dạ đó rồi em xoay một vòng nè em xoay một vòng đi đúng cái ý của em không dạ đúng rồi vòng ba ok đúng dạ, không vâng ạ. đến đây là mình cũng ờ, làm một cái duyên rồi thì dạ. Ờ, mình cũng nên ờ, cho cho nhau một cơ hội nên em cũng hy vọng rằng là chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau ở ngoài để tiến xa hơn rồi hết thời gian Bây giờ chúng ta sẽ quyết định bằng nút bấm Bấm là quyết định trao duyên với nhau Bấm là chúng ta phải có trách nhiệm với quyết định của mình Có trách nhiệm với nút bấm Chuẩn bị Sau 3 tiếng đếm 1 2 3 Hết thời gian Ủa em có bấm không vậy? bo bóng rồi chúc mừng hai bạn nắm tay nhau đi nào cậu ấy ờ, rất hiền à, có cái là hơi phân trần hơi dài thôi nhưng tận đáy lòng của cô ấy là một người tốt đấy với nụ hôn đầu tiên thì ờ, anh nghĩ rằng nó sẽ có ngay bây giờ nào chúc mừng các bạn nha